Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 25 tháng 8 năm 2021, tức ngày 18 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Ất Tỵ, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Ất Tỵ hôm nay là Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ. Con giáp xung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý, cục diện tam hợp thúc đẩy vận trình công danh của người tuổi Tý thăng cấp, có khởi sắc rõ rệt, Mệnh chủ năng động, quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đấy, khiến người khác phải thán phục và kính nể. Chính Ấn Độ mệnh, nhờ năng lực, những chú chuột vươn lên gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng trong tập thể. Bạn được mọi người xung quanh chú ý, nhất là cấp trên, vì những biểu hiện xuất sắc của mình trong suốt thời gian qua, cơ hội thăng tiến nhờ thế cũng rõ ràng hơn trước rất nhiều. Ngũ hành xung khắc gây ra những tác động tiêu cực tới chuyện tình cảm của bản mệnh, Thay vì cùng nhau hướng về tương lai với nhiều dự định sán lạn, hai bạn lại để những khúc mắc, tranh cãi ghim bước chân của nhau. Điều này vô tình khiến tình cảm giữa hai ngày càng lạnh nhạt và xa cách hơn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Hai. Tử vi tuổi Sửu. Thìn Sửu tương phá gây ra những tác động xấu nhắc nhở người tuổi Sửu phải hết sức cẩn thận trong công việc vào ngày hôm nay. Có thể có kẻ tiểu nhân đã ghen ghét và theo dõi bạn từ lâu, chỉ đợi bạn sơ suất để thừa cơ ném đa giấu tay. Chính tài che chở, nên đường tài lộc của những chú trâu có khởi sắc vô cùng rõ ràng bản mệnh đã vất vả nhiều trong khoảng thời gian vừa qua. Hôm nay là lúc mà bạn nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Dù tiền bạc dồi dào nhưng bản mệnh cũng cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh hoang phí. Ngày thổ khí vượng gây tác động xấu tới sức khỏe của con giáp này, nhất là những người quá bận rộn mà không có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ. Cường độ làm việc cao có thể gây ra căng thẳng, dễ dẫn đến những bệnh về đường tiêu hóa, bạn nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Xem tử vi của 12 con giáp, Tỷ kiến xuất hiện mang thêm cho người tuổi dần sự quyết đoán và tự tin trong những tình huống khó khăn nguy cấp. Nhờ vậy, vận trình trong ngày của bản mệnh không quá tồi tệ. Bạn đưa ra quyết định đúng đắn về bước đường tương lai và không ngừng nỗ lực làm việc để đạt mục tiêu đã đề ra. Mộc khắc thổ báo hiệu mối quan hệ của con giáp này và người nhà chưa chắc đã được yên bình trong ngày hôm nay. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó,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 quý nhân phù trợ, mão, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Thìn mão tương hại là điểm báo tiểu nhân đe dọa vận trình ngày hôm nay của người tuổi mão khiến bạn gặp không ít chuyện rắc rối. Tiểu nhân làm đủ trò xấu xí si khiến cho bản mệnh không khỏi mệt mỏi vì những cạm bẫy răng ra khắp mọi nơi, tiến độ công việc cũng bị suy giảm rõ rệt, chất lượng công việc đi xuống. Chẳng những công việc, đường tài lộc của những chú mèo cũng bị đe dọa nghiêm trọng khi có sự xuất hiện của kiếp tài hung thần này ngáng trở trên con đường cầu tài lộc của bạn nên tiền bạc tiêu tan thất thoát khá nhiều. Nếu lúc này bạn vẫn cứ cả tin vào mù quáng làm theo lời người mà không kiểm chứng lại kỹ càng thì còn thiệt hại lớn hơn nữa. Vận đen còn bám theo bản mệnh cả trong chuyện tình cảm do tác động của ngũ hành xung khắc khiến con giáp này phải chịu nhiều nỗi ấm ức trong tình yêu đôi lứa. Bạn quá bận rộn với công việc nên không có đủ thời gian dành cho người ấy, từ đó liên tục bị đối phương trách móc, hờn ghen, đôi khi tuổi mão không khỏi mệt mỏi và muốn buông xuôi. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. năm Tử vi tuổi thìn Cục diện thìn thìn tự hình là điểm báo những điều không mấy may mắn có thể xảy tới với người tuổi thìn trong ngày thứ 4 này. Bạn có xu hướng nói năng mà chẳng hề kiêng nể, dễ gây tổn thương, thậm chí phản cảm cho mọi người. Họa thị phi kéo đến cũng vì những lần bạn vạ miệng, như vậy, bạn nên biết giữ miệng mình để tránh những rắc rối không đáng có. Chẳng ai đáng phải nghe những lời chê trách thiếu tế nhị của bạn cả. Đừng quá tự tin, cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn như vậy chứ. Con người ai cũng có thiếu sót, hãy nhìn vào những điều tích cực thay vì chăm chăm với mốc khuyết điểm bạn nhé. Ngày thổ khí vượng, những chú rồng có thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, nhất là đường tiêu hóa, ăn uống không ngon miệng,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 Ngày nay, tài lộc tự chạy vào túi bạn mà không cần phải lo toan quá nhiều. Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, khách hàng ra vào nườm nượp, hàng hóa tiêu thụ nhanh chóng mà không cần phải chạy ngược xuôi vất vả. Thanh quả ngày hôm nay cũng là nhờ bản mệnh luôn chú ý giữ được uy tín và chất lượng sản phẩm, đây chính là cách nhanh nhất để bạn gây dựng thương hiệu cho mình. Trong ngày ngũ hành tương sinh, nếu con giáp này biết nắm giữ cơ hội thì sẽ có được tình yêu như mình mong muốn. Đào hoa nở rộ, Người độc thân sẽ được nhiều người khác phái để mắt tới, sự chân thành của đối phương cũng khiến trái tim bạn rung rinh. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ. Thứ bốn này, dưới sự tác động tiêu cực của thương quan, người tuổi ngọ sẽ khá đau đầu khi đối mặt với vận trình thăng trầm bất định. Nếu vẫn giữ thói quen làm việc thiếu khoa học, không tuân thủ kỷ luật thì bạn sẽ khó bề mà thăng tiến trong sự nghiệp, dù có năng lực thực sự nhưng làm việc tùy tiện theo cảm hứng cũng có thể lấy mất những cơ hội thăng quan tiến chức của bạn đấy. Hỏa sinh thổ nên vận đào hoa của những chú ngựa vô cùng khởi sắc. Người độc thân tỏa ra sức hút tự nhiên, quyến rũ và hấp dẫn ánh mắt của những người khác giới. Đứng trước nhiều lựa chọn, lời khuyên cho bạn là hãy để trái tim lên tiếng, đừng quá lý trí mà đánh mất cơ hội tình duyên của mình. Còn với các cặp đôi cũng hạnh phúc trong tình yêu nồng nàn của mình, những sự quan tâm tuy nhỏ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 từ đó có thể giúp con giáp này hóa giải được nhiều nỗi khó khăn tài chính không có cách nào giải quyết trước đó. Chỉ hiểm nỗi công việc của con giáp này không ngừng nảy sinh rắc rối do ảnh hưởng của tứ hành xung. Bản mệnh cần phải chú ý hơn đến tinh thần làm việc của mình, chưa đắc ý quá sớm, cũng chưa ngủ quên trên chiến thắng. Ngày thổ vượng tác động không nhỏ đến sức khỏe của bản mệnh gây ra những vấn đề khiến bạn thường xuyên cảm thấy cơ thể uể oải, không có năng lực mà không hiểu lý do vì sao. Nếu còn lo lắng thì bạn nên đi thăm khám sớm để tìm cách chữa trị sớm nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Nhờ có tam hợp che trở nên vận trình của người tuổi thân có nhiều điểm thuận lợi, công việc hanh thông, tài lộc cũng vượng sắc. Những lĩnh vực bạn muốn đầu tư, hợp tác đều có hướng phát triển tốt, công việc thuận lợi nên thu nhập đều đặn, Tuy nhiên, mọi việc đứng lúc thuận lợi như vậy rất dễ khiến những chú khỉ sinh chủ quan và đây chính là cơ hội thuận lợi để kẻ tiểu nhân thừa cơ bày mưu tính kế khi thấy bạn thành công như vậy. Nhất là khi có thiên quan nhập cục, bản mệnh cần chú ý và tập trung vào công việc của mình, đừng lơ là cảnh giác để kẻ xấu có cơ hội cướp công của mình. Ngũ hành tương sinh giúp cho tình yêu của các cặp đôi như được chắp thêm đôi cánh, dù đã yêu lâu nhưng hai bạn vẫn thấy tình yêu tươi mới như thuở ban đầu. Hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để bạn hâm nóng tình cảm gia đình, bằng việc xuống bếp nấu những món sở trường để cả nhà cùng thưởng thức. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, Tỵ, 10. Tử vi tuổi dậu Quý nhân lục hợp xuất hiện báo hiệu những điểm lành sẽ đến với người tuổi dậu trong hôm nay, nhất là về đường tài lộc. Người làm công ăn lương nhận được phần thưởng xứng đáng với những cố gắng trong khoảng thời gian vừa rồi của mình người kinh doanh nắm bắt được thời cơ, thu về nguồn lợi đáng kể. Lại thêm sự nâng đỡ của chính quan giúp cho công việc của những chú gà tiến triển hết sức thuận lợi. Bạn phát huy được nhiều năng lực còn tiềm tàng của mình, đa tài đa nghệ giúp cho bản mệnh dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh và có khả năng ứng biến linh hoạt, giải quyết những mâu thuẫn trong công việc một cách nhanh chóng. Ngày ngũ hành tương sinh, bản mệnh hãy cứ để tình cảm của mình phát triển một cách tự nhiên, Người có duyên rồi sẽ tìm thấy nhau và trao nhau cơ hội để tiến tới mối quan hệ sâu sắc. Những người đã lập gia đình thì trải qua sóng gió, nhìn nhận rõ ràng hơn về hạnh phúc và cố gắng giữ gìn hạnh phúc của chính mình. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất. Thìn tuất tương xung là điểm báo tranh cãi, xung đột có thể xảy ra với người tuổi tuất trong ngày này. Bạn dễ xích mích với người khác chỉ vì những chuyện nhỏ, thậm chí nghiêm trọng hơn còn dẫn tới xô sát, ẩu đả, làm tổn thương thân thể, vướng vào vòng lao lý. Do đó, trong bất cứ tình huống nào cũng nên giữ một cái đầu lạnh để nhìn nhận rõ ràng vấn đề. Thiên tài nhập cục, tài vận của con giáp này hôm nay khá ổn định. Người làm kinh doanh nên nhạy bén nắm bắt cơ hội, không phải ai cũng may mắn nhìn thấy thời cơ kiếm tiền trước mắt như vậy đâu. Với những bạn làm công ăn lương, hãy tận dụng tốt khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để tăng thêm thu nhập nhé. Theo Hải Thượng Lãn Ông,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 Cơ hội lần này cũng sẽ giúp cho bản mệnh tìm được vị thế xứng đáng với năng lực của mình. Có vẻ như càng khó khăn bạn lại càng dễ bứt phá giới hạn hơn, trở nên nổi trội trong tập thể. Nhờ vậy, con giáp này sẽ được cấp trên đánh giá cao bởi những nỗ lực của mình. Thổ thủy xung khắc, vận trình tình cảm của bản mệnh có phần xa sút Người độc thân nên bớt kén chọn để tìm được người phù hợp với mình. Còn người đã có đôi hay đã lập gia đình cũng đau đầu đi tìm lời rẻ cho bài toán quan điểm trái ngược khi bên nhau.